Hello anh em thì uh, hôm nay Cường cũng là làm một cái video gửi tới anh em về cái bộ môn tài xỉu thì có rất nhiều anh em đã nói chuyện với mình là đã điện cho mình và nhắn tin cho mình là nói là anh ơi uh, có uh, cái uh, bộ môn tài xỉu nào mà bao thử 500 đèn led đứt muối hết không tan bao kẻ hột luôn thì uh, bây giờ mình uh, gom hết lại thì giờ sẵn đây mình làm video luôn tại vì bữa giờ mình cũng bận á mình đi rất nhiều để nhiều nơi để chơi để mà tham khảo được là ở ờ, những sòng sới anh em chơi bây giờ như nào hồi xưa chơi ở sòng sới rất dễ nha anh em nha lòn đồ vào rất là dễ đó như những cái nắp đây nè hồi xưa lòn vào những cái nắp bk như thế này đó những cái nắp như thế này anh em lòn rất dễ nhưng bây giờ rất khó rất khó để lòn những cái nắp này vào cái thứ nhất cái thứ hai hồi xưa anh em có thể lòn được những cái bộ này đây là gọi là bộ đây là bộ có tan rồi anh em một trăm có tan anh em nhìn này anh em thấy chưa hồi xưa cái bộ này đưa vào rất là dễ anh em thấy không đó chỉ cần anh em lắc nhẹ qua là nhất đưa nhẹ về đó là là là là là là, là tài rồi là lục rồi đây mình sẽ chỉ cho anh em cách à, để mà biết nó như thế nào đó để đây nha đó anh em nhìn nè đó anh em thấy chưa chỉ cần một cái tay đưa qua nó sẽ là à, cây cây cây cây cây cây cây nhất rồi đó mình sẽ đưa lại nó là cây tam mình đưa qua nó là cây uh, là cây ngủ mình đưa về nó là cây tan đó đây là bộ có tan anh em nha đây là bộ có tan hồi xưa lòn rất dễ anh em nha rất dễ nhưng bây giờ rất là cực cực cực kỳ khó luôn đó không phải là muốn lòn mà lòn được đâu anh em nha đó thì bây giờ mình sẽ nói cho anh em như thế này bộ không tan là bao tử 500 nước muối đèn led thì có nha anh em nha có và đây là cái máy hỗ trợ cho anh em chơi hộp tài xỉu không tan đây là máy báo gung anh em nhé máy báo gung tài xỉu hộp không tan anh em nha đây là máy gung, xanh đó và những cái uh, anh em mà đã bị ờ, bị ờ, gọi là bị bị anh em những cái thành phần mà bán lừa nó thẳng luôn phải có những cái gì đó thì nó mới giúp anh em chứ không phải những cái uh, đồ mấy cái đồ vô hiệu hóa những cái đồ mà gọi là thật sự là không nói rõ ở đây được tại vì không đụng chạm tới ai nhưng mà mình nói như thế là anh em tự hiểu vì phải có những cái dụng cụ máy móc này nó bắt qua thì mới rung được chứ không bao giờ mới rung được đó và cái máy này gọi là máy ờ, báo rung được độ chế vào điện thoại nha đó cái máy này là nè anh em thích đó anh em để để chơi được còn thích nữa mình sẽ độ vào điện thoại như này điện thoại này là được nếu mà độ vào đây là mô hình thôi không có thể gọi được anh em nha hoặc là làm nón anh em đội lên nón để anh em đánh đó thì bây giờ mình sẽ làm mà mình làm vào nón như cái này đó nón thì bên này mẫu mã đầy đủ đó mình sẽ làm vào nón như này cái nón rất đẹp anh em đội vào anh em đánh nha đây làm vào nón như này anh em đội vào anh em đánh đó anh em nhìn nha rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về bên cơ sở mình cơ sở mình á thì chuyên cung cấp cho em tất cả các loại tài xỉu chơi không tan đó và những cái nắp nắp này là nắp không tan luôn nha nắp này là nắp uh, mũ bình thường đó những cái nắp này chuyên dụng cho anh em chơi 5 năm hoặc là anh em chơi máy soi máy dầu đều được hết đó bên mình cung cấp cho anh em tất cả các loại dĩa chống phân âm nè dĩa này là dĩa chống phân âm dĩa chống thầy thợ dĩa một âm dĩa không phân âm nói chung là tất cả các âm mà anh em sợ mà người ta đánh theo tiếng âm á khẳng định em là dĩa này phân được không phân được cái, cái âm nói nha anh em một âm một nói khẳng định luôn một âm một anh em nghe này một âm một đó không có thằng thợ thầy nào mà nghe mà đánh được cái này khẳng định em trăm thằng nào nghe được lên đây gặp mình đó ok rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em cái bộ tài xỉu công tan này như thế này đây không tan mình sẽ test qua 500 cho anh em xem nước muối mình thì chưa có bữa nào mình test sau anh em lên đây khẳng định với em một điều anh em chơi á, thì anh em lên cơ sở mình cho anh em xem hàng và test hàng thoải mái anh em khẳng định anh em như vậy đó 500 không hít anh em nha đây là độ có tan này đồ này có tan mình thử được 500 hit cho anh em xem mà cái này không có tan nè anh em rồi đây là đồ không tan nha đó bộ này mình làm rung lên lục rung lên lục là rung anh em nha năm mặt kia nhất nhị tam tứ ngũ là không rung lục là rung đó, lên lục là rung thôi đó, thử có 500 500 thì bao trong cho anh em luôn khẳng định là bao trong cho anh em đó anh em thấy chưa bao trong cho anh em nha bao trong bao trẻ hồn khẳng định luôn nói là là nói là uy tín luôn bao trẻ cho anh em luôn bao trẻ luôn đó nước muối thì mình không chưa có thử tại vì là làm video nó có thời gian thôi em không thể làm được lâu được đó thì bây giờ đây là cái máy rung máy rung này anh em bọc vào người rung rất nhỏ không nghe luôn khẳng định em nếu nghe là mình đề lại cho anh em 10 lần số tiền anh em lấy sản phẩm anh em nha, đó và sẽ để đây cho anh em cảm nhận và nghe cái độ rung của nó nha anh em nha rồi bây giờ mình sẽ khởi động cái nón này mà đánh cái nón cho anh em xem đó khi mà anh em khởi động chỉ cần anh em bấm cái cái cái cái cái, công tắc ở trong cái nón này anh em chỉ cần gạt cái công tắc ở trong này nó sẽ rung một cái nhịp này anh em đó anh em thấy chưa đó nó rung một nhịp rồi anh em rồi hiện tại đang có lục nó đang rung đó mình sẽ test hộp cho anh em xem nha đó có lục nó sẽ rung anh em nhìn nè đây có có lục sẽ rung đó anh em thấy chưa có rụt lên nó sẽ rung thôi anh em đó cứ có lục là sẽ rung đây có, có lục nó xung đó này thấy chưa có rục nó sẽ rung đó không lục là không rung đây lên lục đó cứ lên lục là rung thôi anh em không lục là không rung đó thì anh em phải hiểu nguyên lý như này lục lên lục có nghĩa là 80 phần trăm anh em có quyền ăn là được quýnh tài rồi đúng không thường thường mấy chỗ anh em quýnh số là quýnh sáu tài đó thì cái những cái chán phản như này ví dụ như xấu nhị nhất là xỉu rồi đúng không mình phản mình vẫn đường què mình không đừng thua khẳng định em mà không có đường thua chỉ có què hoặc ăn què hoặc ăn đúng không thì bây giờ ví dụ như anh em quýnh nó lên lục nó rung anh em quýnh lục tài thì ví dụ như là nó ra lục nhì nhì là anh em xu thua thua cây tài nhưng anh em ăn lại cái lục đó thì bây giờ để không làm mất thời gian anh em thì mình test luôn mình chơi luôn cho anh em xem đó video có hạn nha anh em nha rồi lắc đây chén này nè khẳng định em có lục nha máy đang rung nè anh em đây mình sẽ để cục rung lên đây đó anh em nghe chưa đó có lục nha anh em đó lục nhất nhất nè anh em anh em nhìn nha lục nhất nhất có phải là lục nhất nhất có nghĩa là nó phản anh em thấy không có lục nó sẽ rung đó thế thứ hai chén này quầy tiền anh em nha rồi chén này khẳng định anh em không lục đó không lục thì quýnh xỉu anh em đó không lục quýnh xỉu nha còn nó lên là ngùa ờ, năm năm bốn hoặc là ba bốn năm là những cái chén đó mình phản mình phản tài thu thôi đó khẳng định em không lục quýnh xỉu anh em không lục là quýnh xỉu thôi anh em anh em thấy chưa không lục là quýnh xỉu nha hai chén ăn nha anh em rồi chén này khẳng định với em là có có cái lục nha anh em lục tài nha anh em đó quýnh lục tài nha thua rất mạng thôi lục tài đó lục tài ăn đủ không có đừng thua là quýnh cái này là chuẩn 100 phần trăm gọi là máy báo rung chuẩn một mặt cảm ứng không tan đó đó như chén này nè có lục nè anh em, khẳng định em 100 trăm lục nè muốn lục tài thôi đó không có đừng thua anh em chưa 456 15 nút tài đó đó như những chén này khẳng định với em không có lục quýnh xỉu thôi anh em đó không lục quýnh xỉu khẳng định với em không lục nha đó tài phản đúng không không lục những chén này là chén phản anh em nha chơi phải có thắng có thua phải có phản nhưng nó là báo chuẩn một mặt đó chén này không lục đó khẳng định em không lục quýnh xỉu không lục là quýnh xỉu tùy anh em nha đó nhưng mà phải khẳng định với em là không lục là xỉu đó anh em nhìn nè lên lục nó rung là anh em thấy chưa một tỷ một ngàn cũng kinh lục luôn anh em đó tỷ ngàn quýnh lục nha lục tam tam anh em thấy chưa đó mình sẽ lặp lại không có lục nè nó sẽ không rung nè đó rồi để không mất thời gian anh em đó quan trọng là cái uy tín anh em đó quan trọng anh em anh em tin mình anh tin tưởng anh em á tin tưởng cơ sở mình thì anh em lên trực tiếp luôn mình vẫn thích anh em lên trực tiếp cho anh em xem hàng test hàng thoải mái chứ còn làm video cho anh em nhìn thấy hình thức cho anh em thấy biết được là nó như vậy thôi anh em nha nó là chơi như như vậy thôi còn mọi thắc mắc anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 mình sẽ tư vấn cho anh em trực tiếp hoặc anh em muốn thắc mắc gì cứ bình luận dưới video chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn xin chào anh em